Đôi khi những lời nói dối Nó không phải biến người ta thành người xấu đâu Nhiều khi những lời nói dối đúng lúc Nó còn có giá trị hơn những lời nói thật Người ta nói đúng Không sợ kẻ địch mạnh Chỉ sợ đồng đội ngu Ai? Hơn là chúng ta không có đồng đội ngu Chúng ta không có đồng đội ngu Rất buồn câu mai rồi sẽ khác ấy Là cái câu an ủi tệ nhất Mà bất kỳ một ai Tự an ủi bản thân mình Mang đi an ủi người khác Thì nó rất là Nghe nó có thể rất là trọng đại Nghe nó rất là Nghe có vẻ gì rất là deep Nghe có vẻ cái gì đấy rất là Giống như là chia sẻ nhưng mà nếu như các bạn tự hỏi bản thân các bạn các bạn đã từng trải qua cái ngày tệ nhất với các bạn tệ đấy không phải là một điều xấu xí nhất xảy ra các bạn tệ chỉ đơn giản là các bạn không biết biết rằng ngày mai nó sẽ không tốt hơn Tuần sau nó cũng chưa chắc đã tốt hơn Và các bạn tự nói bản thân các bạn Mai rồi sẽ khác Nhưng tự bản thân các bạn biết Mai nó sẽ không khác Ý của tao Là tao muốn lật cái thằng đó Bây giờ mày lớn rồi Lòng đầu lửa lớn quá chín chứng rồi cái gì Mày biết điều một chút đi Tao phải lấy tiền nhẹ tay cho còn bố láo người ta lấy thẳng yeah. ông ra đời bước ra ngoài xã hội đừng có cao ngạo quá núi cao thì sẽ có núi cao hơn con trai à con trai ơi bà xin lỗi thật ra nói không thích cô như làm ca sĩ rồi cái cớ tại vì nghe. kìa nó muốn con trở lại rất là nhiều nếu như bạn muốn con nghèo nữa vì bị gì bị bây giờ nó hết bao nhiêu bài cháu ơi vậy mà cha bao nhiêu một bài cháu ơi mình xin lỗi với mình gì đâu tớ ra tớ ra làm gì đâu phải theo anh này chứ cứ nghề của mày tớ thấy nó rong bông quá nửa hút thức ăn nó làm gì rồi mày đi đâu đó dạ dạ vậy làm không có hút thức ăn á ê quỷ mày nói gì mày mày trả đũa là tao này thấy ba ba thầy ơi thôi lớn rồi chị hai nói tự ái im miệng mày ra đi biết mẹ gì đâu mà để tao dạy cho anh mày cái cách dạy con đó trong đó rồi nằm đây ngủ được rồi sao nãy nãy gì bác, bác nói là người sống tình cảm thương yêu người hùng phải ở mày có sống với tao ngày nào chưa nằm đây ngủ đi rồi mai làm việc đi đâu ngủ không cái ngày mà mày đi nói xấu ta chắc là mày đâu có nghĩ tới cái cảnh này đúng không tao nói rồi trước hay sau thôi con ai con cũng cho là người ta sống sai ai con cũng nói là người ta sống sai mà bản thân con có sống ra cái gì chứ con nói người ta thì được cái tới phiên người ta nói mình cái mình nói là sao bạn xâm phạm đời tư của tôi sao bạn xúc phạm tôi và cái đoạn con xúc phạm người ta thì sao bản thân mình là cái gì mà tại sao mình được cái quyền đi nói người ta những gì người ta chịu đựng mày đâu có biết mà cái điều quan trọng nhất là mày không hề thấy mà mày chỉ suy luận phê phán trách móc mà còn khoác trên mình cái chữ thiệt là tuyệt vời đó là chính nghĩa học hành làm cái chó gì khó khăn mệt mỏi lắm Sống ung dung tự tại an nhàn như tụi tao có phải hơn không? Hử? Khó khăn sinh đại bàn An nhàn sinh gà công nghiệp thủ tục là gì? À, anh à, cái nha. Có thủ tục cái gì? Cái kiểu bắt nuôi, Cái Hồi nhỏ nó qua nhà mình đúng không? rồi nó đói nó xin ăn rồi bác cũng không cho nó rồi gia đình của bác ăn no nê rồi sao má mới chừa ra hai tô thì cho nó cho nó đúng không ơi 14 tháng 2 không có gấu nên làm gì đây lại nói đến cái chuyện 14 tháng 2 các bạn thấy nó nó quái oăm không ngày 14 tháng 2 là cái ngày để con gái tặng quà cho con trai ờ ở đây có thể là tặng sô cô la tặng một bông hoa hay bất cứ một cái đéo gì các bạn muốn nhưng mà nó là cái ngày của con gái tặng quà cho con trai được chưa nó đéo phải là ngày để con trai tặng quà cho con gái con trai tặng quà con gái là ngày Valentine White hiểu không là ngày 14 tháng 3 gia đình là nơi mà những người người ta sống trong đó người ta yêu thương nhau còn những người mà ba gọi là chị chị em em á ở ngoài xạo xạo bên trong không yêu thương ba thì cái đó nên gọi là họ hàng quan tâm đến mong muốn của bà bà không bao giờ bà quan tâm tới cảm xúc của những người ở đây sao vậy bà sao lúc nào cũng muốn là dành hy sinh hết vậy lâu lâu á thử hỏi người ta thử coi là người ta có nhu cầu hy sinh hay không tôi đã nói với bà rồi mỗi người một cuộc sống mãi nay để sống bớt sống giùm cuộc đời người ta lại thằng con mình nó hư chửi nó thằng con mình mất dạy tán trong mặt nó ơi thằng con của ba nó cho thận ba mà tại sao ba phải sợ nó chết mà ba không sợ là ba chết hả ba ba nó cho trời nó có bị vậy á thì cái má nó nhưng mà ui má tao thương mày mà trời ơi tao thương con tao Ủa dám để avatar à, của mình đâu Để mà quên ta trên mạng Thậm chí có những lúc à, nhắn tin rồi kia đó nói chuyện mình cũng bài bản lắm Còn bây giờ em em gục ngã xong rồi mới đầu đưa cái mặt mình lên là mấy em lượn đi liền mà đôi lúc nó thiệt là cái sự cái gọi là cái cái cái cái ngoại hình nó nó chiếm rất là nhiều nha